là có tuyết Yeah Hello ừ. Mọi người đang ra đón nhau vào bê đồ dọc đường ấy hôm nay đào hình có chuẩn bị nhiều nhiều món không ạ để dâng cúng phật nhiều món này vâng có một món gọi là đặc trưng của ấn độ mọi người có biết là món gì không ạ món gì <laughs> cà ri cà ri ờ, tự tay chuẩn bị cái cái ờ, những cái món để dân cúng Phật trong cái ngày Đức Phật đản sinh thì cảm thấy là rất là happy happy ấy. rất là happy <laughs> từ khắp sâu cùng nhau ghé xe hoa